Xin chào các bạn quay trở lại với video trong chuyên mục Vlog Thì sau hai cái số đầu tiên ở chuyên mục này mình ra thì có rất nhiều bạn yêu cầu mình à, hãy à, gợi ý những cái quán cốc thứ ba mà mình hay đi ở Hà Nội đi và những cái quán đó thì nó sẽ phù hợp với à, những kiểu hẹn hò như nào thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn trên cái quan điểm cá nhân của mình những cái mình thích và những cái mình không thích và những quán mình hay ngồi và chúng ta cùng nhau bắt đầu luôn du hành đến những quán rượu nha. À, trước khi đi vào cái tên đầu tiên thì mình sẽ đưa ra những cái mục như này để các bạn có thể dễ dàng đánh giá nhé đầu tiên đó là vị trí của quán này cái thứ hai đó là không gian cái thứ ba đó là về đồ uống giá cả cái thứ tư đó là à, là cái ờ, service cái nhân viên phục vụ này cái thứ năm đó là khuyến khích các bạn nên đi theo những cái hình thức như thế nào thì chúng ta cùng nhau đến với cái tên đầu tiên đó chính là Leo ở 16 lò sũ Hoàn Kiếm Hà Nội thì cái phố lộc sũ này nó khá là ngắn nó nối giữa đê trần quang khải và hồ hoàn kiếm có thể nói là đây là một trong những cái quán bar nó cũng khá là gần so với hồ và các bạn dễ dàng có thể tìm được cái phố lò sũ này Leo thì nằm ở trên tầng 2 của một cái ngõ khá là nhỏ các bạn đi vào cái ngõ đấy và đi lên cầu thang thì các bạn mới có thể thấy quán quán thì ờ, với mình thì mình thấy rằng là cái về cái địa vị trí ấy, thì các bạn có thể gửi xe máy ở dưới và có người trông không mất tiền ô tô thì các bạn có thể gửi ở phố hàng vôi cũng rất là ổn tóm lại là về khoảng là nơi để xe thì mình đánh giá rất là tốt và vị trí thì các bạn có thể cũng dễ dàng tìm tại vì Leo có một cái ban công rất là đẹp nên các bạn đi qua để có cái biển nữa thì các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy cái thứ hai ở đây đó là về không gian thì uh, Leo nằm ở trên tầng 2 và là một cái nhà kiểu phố ở trong phố cổ ấy thì khi các bạn đi vào các bạn lên tầng 2 thì các bạn rẽ trái thì các bạn nào nó là nhà vệ sinh này cũng rất là đẹp sạch sẽ và bên phải thì các bạn mở cánh cửa ra thì các bạn thấy một cái không gian rất là kiểu đúng một quán rượu và mình cảm giác là nó rất là gần gũi và cái quán ở đây ấy, thì nó được đề co khá là đơn giản và ở trên tường thì dán những cái quyển sách kiểu họ mở lập sẵn những quyển sách ra mà họ dán và để những cái khung tranh ở đấy để các bạn có thể chụp ảnh để các bạn dán lên đấy này ngoài ra thì đây là nhà kiểu mái ngói như nên là trần nó rất là rộng các bạn ngồi rất là thoải mái rất là dễ chịu và ánh sáng thì mình đánh giá là nó hơi tối so với trung bình nhưng mà rất là tốt để các bạn có thể gọi là uống rượu này trò chuyện với bạn bè có một không gian riêng tư mặc dù quán nó không phải quá là rộng cái quầy bar ở đây thì mình đánh giá là nó không quá là rộng và đặc biệt so với những cái quán rượu mà mình đã từng đi và cái tủ rượu thì cũng không nhiều rượu như là những quán rượu khác và cái chỗ ngồi của khách thì ngoài ngồi ở quầy ba ra nhá thì các bạn có thể uh, ngồi ở ở trong phòng và cái ghế ở đây hầu như toàn bộ đều là ghế gỗ và các bạn kiểu ngồi kiểu cao hơn so với những cái ghế bình thường ấy và là bàn tròn chứ không có sofa đây là một cái điểm mình cảm thấy là mình không thể nào ngồi đấy mà để uống say được tại vì mình thích kiểu khi mà say mình có thể ngả ngốn ở trên những cái sofa ngoài ra thì ở đây có một cái điểm rất là ăn tiền đó chính là có một cái ban công và các bạn có thể ngồi ở đây ngoài này có hai cái bàn nhá và các bạn ngồi ở ban công này mà tầm trời mùa bắt đầu chuyển gió mùa như này mà các bạn ngồi đấy xong các bạn nhâm nhi xong rồi mang thêm cái loa đi này đây thì ở ban công đúng là kiểu đỉnh luôn rất ít quán có cái ban công như này nhá về phần đồ uống của Leo thì mình có vài điều mình chia sẻ các bạn thứ nhất đó là quán thì bắt đầu là những bartender ở trong Sài Gòn và hiện tại thì theo như mình biết là vẫn trước khi dịch nhá vẫn là hai bạn nữ và cái cách pha của những bạn ở trong Sài Gòn thì nó hơi kiểu ba lần nó cân bằng ấy nên là mình uống nó rất lâu say vì thế nó rất là tốn tiền chứ nếu mà mình đi những cái quán mà mình hay ngồi ở Hà Nội thì các bạn pha khá nặng tay nên là với những cái phong cách mà bạn nào thích những cái đồ uống nhẹ thì các bạn có thể đến Leo này hay là đi những bạn nữ với nhau thì có thể đến Leo ờ, cái thứ hai ở trong này đó là Leo thì thường xuyên tầm một tháng thay đổi menu một lần và đến những cái dịp như kiểu Giáng sinh, như kiểu Tết, như kiểu vào hè thì họ cũng đều có menu riêng cái thứ ba đó chính là họ có rượu ủ riêng của Leo mặc dù là vẫn trên những cái công thức của những cái đồ uống kiểu classic thôi nhưng mà họ ủ thêm rượu và tăng cái nồng độ lên giá cả Leo thì so với mặt bằng chung thì là trung bình tầm 200 ờ, nghìn cho một uh, ly bình thường đến 250 hình như 250 cho một ly special hay sao còn ly chung trung bình là mình thấy tầm từ 180 đến 200 là các bạn có thể có một đồ uống ở đây rồi thì mức giá đấy so với những quán cocktail bar ở mặt bằng Hà Nội thì mình thấy là nó ổn định và nó ở mức trung bình về phần nhân viên cũng như bartender thì ờ, ở đây của anh chủ ở đây là anh Tùng anh ấy rất là nhiệt tình khi bạn đến thì anh sẽ mở cửa này rồi anh chính anh là người trực tiếp anh là chủ quán luôn mà anh là người trực tiếp order tư vấn à, em nên uống gì uống gì và các bạn nhân viên ở đây thì cũng nếu như các bạn ngồi ở quầy bar thì các bạn có thể dễ dàng trò chuyện với các bạn ấy nhưng mà mình thấy là những bạn ở Sài Gòn những bạn bạn lên bờ Sài Gòn ấy thì họ có một cái sự gần gũi cũng như một sự hòa đồng hơn hẳn so với những cái bạn bartender ở Hà Nội nên là cái này mình kiểu cảm giác người Sài Gòn lúc nào cũng rất là thân thiện ấy thì nếu như bạn nào thích cái vai kiểu như vậy các bạn có thể đến đây vậy thì chúng ta đến đây nên đi với ai thì mình nghĩ là những buổi hẹn đầu uh, giống mình các bạn có thể đến đây là ngồi tại vì đồ uống ở đây thì dành cho bạn nữ cũng kiểu rất là vừa phải nó không bị quá là nặng ấy đấy đấy là cái điểm rất là quan trọng các chị em phụ nữ trong buổi đầu này và cái không gian nó không bị tối quá để tránh bị hiểu lầm này cái thứ ba ở trong này đó là các bạn có những thể ngồi quầy bar các bạn vừa nói chuyện với bartender để tránh cái việc là không có gì thì nói với các cô ý hoặc là các bạn có thể ngồi những cái bàn riêng nó vẫn rất là riêng tư ờ, có một cái điều đó là các bạn nếu như bạn hút thuốc thì bạn, bạn bắt buộc phải ra ngoài các bạn không hút ở trong quán còn nếu như các bạn đi với bạn bè thì các bạn có thể ngồi bàn to ở trong góc này hoặc là các bạn có thể uh, Ờ, như mình là ngồi chiêu nghe nhạc hút thuốc thì các bạn có thể ra ngoài ban công nó cũng rất là chiêu và đặc biệt là vào những cái ngày trời mùa đông như này còn nếu như là mùa hè thôi tốt nhất là nghỉ mùa hè thì mình không có nhu cầu ngồi ngoài tại vì quá là nóng chúng ta cùng nhau đến cái tên số 2 đó là Nê ở số 3 đồng Duy Tân đây có thể gọi là quán cũ của mình mình ngồi từ năm 2018 thì như là sau tầm mấy tháng sau khi Nê mở là mình đã bắt đầu ngồi đấy thôi về cái phần vị trí địa lý nhá thì nằm ở trong cái phố ăn chơi đêm ở đây ở đây thì các bạn có thể có hàng ăn hàng lẩu hàng đủ các kiểu hải sản trong ngày bán này và họ mở rất là muộn đến 3 bốn giờ sáng các bạn vẫn có thể ăn đấy là trước khi dịch xảy ra nhá có cà phê này nổi tiếng là cà phê sofa này và có những cái quán kiểu dập dình dập dình như là black sheep này nhưng mà mình thì mình vẫn thích ngồi số ba nê Tống Tân mà ở đây về cái phần vị trí địa lý thì nó có một cái điểm đó là các bạn phải gửi xe ở ngoài mặc dù các bạn đi xe máy thì các bạn vẫn gửi mất tiền ở ngoài gửi trước cửa quán nếu như còn chỗ thì mất 15 nghìn hay 20 nghìn gì đó còn nếu như mà các bạn gửi ở phố kiểu Lý Nam Đế thì nó cũng rơi vào tầm tiền đấy đi ô tô thì các bạn có mất nhiều tiền hơn thì đây là một cái điểm trừ ở đây nhưng mà tại vì đánh đổi lại một cái vị trí ở trong một con phố khá là tấp nập ăn uống thì sau khi ăn uống xong các bạn có thể vào đây ngồi này về cái không gian ở đây thì mình thấy rằng là không gian của Nê tại vì thì cái vị trí nó rất là là gọi là đắc địa ở trong cái phố ăn chơi đêm thì nê khá là bé và là kiểu hình ống bước chân vào quán phát thì các bạn có thể thấy luôn một cái quầy bar to đùng ở bên tay phải và nó có một cái lối lối đi rất là nhỏ ở giữa nhưng mà về không gian này thì mình có cảm giác khi mà vào đây mình có cảm giác có một cái sự ấm áp một cái sự gần gũi nhưng mà nó vẫn giữ được cái phong cách kiểu cổ điển ở những cái quán kiểu rượu ở nước ngoài ấy đấy đấy là cái lý do mà mình rất yêu thích nê tống duy tân chứ không phải là nê bon ke đặc biệt là ở nê tống duy tân ấy nó có một cái yếu tố mà mình cực kỳ thích đó là nếu như các bạn ngồi ở cuối bar thì các bạn ờ, không được hút thuốc để nó sẽ tránh ảnh hưởng đến việc pha chế ảnh hưởng đến ờ, mùi vị của đồ uống này nhưng mà các bạn ngồi ở những cái bàn ngoài quầy thì các bạn có thể hút thuốc một cách thoải mái và các bạn không lo về vấn đề là khói thuốc nó sẽ gây khó chịu mình rất thích cái khâu khử mùi ở nê số 3 của tân tại vì nê ở nê đồng ấy các bạn không bao giờ bị khó chịu nó là khử mùi cực kỳ tốt mặc dù mình thấy rất nhiều người hút thuốc đến hút vape nhá nhưng mà không bao giờ mình ngửi thấy mùi mà là kiểu chứ chỉ thoáng qua một cái là nó hết luôn nó không như một vài quán mình đi kiểu gallery ấy. vào đấy như kiểu đi spa vậy vào đấy như kiểu đi spa vậy quá chuẩn luôn ở đây chỗ ngồi ngoài quầy ba và những cái ghế đôi ra sát tường ra thì các bạn có thể có ít nhất là mình nhớ không nhầm là có hai cái sofa vô cùng to các bạn thể ngồi dưỡng dẻo đấy nếu như các bạn đi đâu hay là các bạn chơi cái game uống rượu với nhau thì các bạn thể ngồi đấy đây là cái mà mình rất rất thích đặc biệt là những quán rượu kiểu hơi kiểu châu Âu như này thì phải có những cái ghế sofa như vậy để các bạn có thể ngồi ngả ngốn hay là kiểu ngồi với người yêu ba bốn đứa với nhau ba bốn đôi ngủ rượu rồi ngả ngốn đấy thì đỉnh luôn về phần đồ uống thì mình hay trêu các bạn mình là nếu như hết tiền ấy thì vẫn muốn đi uống rượu hãy lên lên tống tại vì đồ uống đấy rẻ kinh khủng nó chỉ rơi vào tầm 150 nghìn cho đến 170 nghìn cho một ly cocktail uh, classic hay là kể cả những cái cái ly uh, trong menu và đồ uống ở Nê thì nó có một món rất nổi tiếng đó là món phở nếu như bạn nào chưa tìm chưa thử qua món phở thì hãy đến Nê Đồng Như Tân thử cái mùi phở như nào thì cái đồ Ờ, ở nê phở nó như thế luôn ngoài ra thì có cốm này có ô mai này được rất nhiều chị em thích các bạn nên thử nhá à, đặc biệt là phở phở đó là signature của nê luôn ly Spexo ở đây thì ờ, cũng chỉ có 200 nghìn thôi bằng một ly bình thường ở những quán khác về cái phần tủ rượu đây thì phải nói là ở nê có rất nhiều rượu mình đã đi khá nhiều quán và cũng có yêu cầu vài những cái uh, muốn uống những cái ly cocktail có những cái bay rượu nó khác nhau ấy như kiểu Apsi này hạn đi có vài quán thì chỉ có loanh quanh hai ba loại nhưng mà đến nê thì có rất nhiều loại nên là ở đây thì các bạn có thể thử rất là nhiều loại khác nhau qua về cái phần phục vụ của nhân viên ở đây thì mình phải nói rằng là đây cũng là cái lý do mình luôn luôn hướng tới nê mỗi khi nào mà mình gọi là không biết đi đâu hay là tìm một nơi quen thuộc để uống rượu thì phục vụ ở nhân viên các bạn ở đây các bạn rất là nhiệt tình ờ, về cái phần bartender nhá thì các bạn có thể nói chuyện ờ, lần đầu thì có thể là một hai lần đầu thì người ta chưa biết hoặc là có màn đông quá thì có thể người ta không tương tác các bạn nhưng mà chỉ cần các bạn ngồi ở cuối ba thôi thì chỉ cần ngồi một hai lần hoặc là ngồi hơi một, một một xíu thì các bạn bartender đấy sẽ bắt chuyện với các bạn này các bạn rất là gọi là nhiệt tình và các bạn ấy gọi là rất là cởi mở ngoài ra thì chỉ cần các bạn cầm một cái đồ cầm một cái giấy ăn các bạn để trên bàn thôi thì các bạn quay quay lại này người ta dọn ngay rồi các bạn tránh việc là các bạn để đồ quá lâu hay là các bạn ấy cũng sẽ để ý là các bạn thay cho bạn ấy những cái đế để để cốc tại vì nếu như ướt quá lại không tốt thì mình đánh hàng về cái khâu sơ kít ở đây đỉnh luôn so với Leo thì mình có cảm giác là vẫn trên một bậc đặc biệt là ngồi lâu thì loanh quanh các bạn được 10 triệu có những ngày mình được đến đây mình uống kiểu 6 7 ly liền mà khi tính tiền thì tính mỗi một ly thôi kiểu say vãi trưởng mới hết người này người nọ luôn và mục thứ tư đó là đến đây với ai thì mình thường hay đến đây với bạn của mình với những người bạn với những người anh em à, kiểu ngồi tâm sự chém gió với nhau này hay đơn giản là mình đi một mình mình ngồi mình rất thích ngồi nê ở tống tại vì mình thấy rằng là ngồi đây mình được nói chuyện là mình được thoải mái và có cảm giác như kiểu ngôi nhà thứ hai của mình vậy còn nếu như các bạn đi hẹn hò mình nghĩ ở đây nó hơi nó hơi chật một xíu và có cảm giác kiểu nó nó gọi là nó không được vui nó không được ờ, thoải mái lắm ấy Quả cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là track 42 ở 42 L Yên Phụ nó start với Hero nếu như bạn nào ở Hà Nội chắc hẳn biết cái ba Hero rồi thì track 42 cũng là gọi là chung cơ sở với Hero nhưng mà đây cũng là một quán mà mình đánh giá cũng khá là cao về phần không gian cũng như là một cái nơi để các bạn chill từ xe ở đây là ô tô xe máy cân hết bao nhiêu xe cũng cân tại vì quán ở đây vô cùng rộng và cái không gian quán ấy thì khi các bạn bước vào các bạn thấy một, một cái không gian cực kỳ rộng luôn ở đây nó như kiểu là nó là ba sàn ấy nhưng mà nó lại bán những cái đồ uống kiểu cocktail chứ nó không kiểu như hero hero là mình thấy kiểu nó kiểu vina hay kiểu quẩy yeah yeah yeah yeah kiểu như thế ở đây thì còn ở đây thì cảm giác nó trầm hơn hero một tí nhưng mà nó cũng hướng tới một cái gọi là cái trend hiện tại đó là các bạn trẻ bây giờ cũng đi những cái kiểu cốc thêu ba nhiều hơn đó là đi những cái quẩy như thế nhưng mà ở đây nếu như bạn nào mà thích một cái không gian rộng đẹp sang chảnh chụp ảnh màu đây thì đỉnh cực các bạn lên hình đẹp kinh khủng luôn đặc biệt là có DJ nhá về phần đồ uống ở đây thì với mình đồ uống ở đây nó so mặt bằng giá nhá thì nó cũng ngang ngang với thị trường nhưng mà về phần chất lượng của đồ uống thì tại vì mới mở nên là cái menu nó vẫn được hoàn thiện tại vì mình không quen với anh dân là quản lý ở đây thì anh cũng rất là muốn mọi người góp ý thêm về quán của anh cũng như là về phần đồ uống xem là có cần điều chỉnh gì không tại vì những cái bạn bartender ở đây thì cũng đều là những nhặt nhạnh ở những cái quán khác về người ra tuyển ở những cái quán khác là cái phần menu nó vẫn chưa được hoàn chỉnh hẳn tại vì một thời gian mới mở không phải đóng cửa vì dịch ấy nên là cái phần đồ uống thì mình đánh giá là nó so với mặt bằng chung ở những quán nó thuần về thứ ba thì đồ uống ở check 42 nó thấp hơn một bậc về phần nhân viên mặc dù quán rất rộng có cả bàn DJ này có cả gọi là dancer nhảy ở đấy và có một cái tầng ở trên kiểu một cái tầng nhỏ ở trên tầng 2 ấy, để cho các bạn ngồi đấy những các bạn muốn ngồi riêng nhá ở đây toàn bộ ghế thì là ghế sắt kể cả có những cái bàn và những cái ghế sofa đó lại làm về phần chỗ ngồi đây thì mình đánh giá là có rất nhiều góc độ rất là nhiều chỗ để các bạn ngồi một cách rất là thoải mái về phần nhân viên thì các bạn không phải lo là quán mặc dù quán rất rộng rất đông nhưng mà nhân viên ở đây thì cũng rất là đông tóm lại này nếu như hôm nào mà lên vào đầu tuần thì nhân viên đông hơn khách thì các bạn đảm bảo là vẫn được thích ke kể cả các bạn chỉ cần giơ tay và phát thôi thì vẫn sẽ có nhân viên đến thì về phần đánh giá nhân viên ở đây mình nghĩ rằng là cũng quán cũng mới nên là họ cũng rất là chăm chút về cái mảng là đào tạo nhân viên để thích cái khách cho ổn định quán này vẫn là một quán mới nên là khách rất là đông và cái phần đồ uống chưa được hoàn thiện nhưng mà vẫn là một cái nơi mà các bạn có thể gọi là đi tăng hai nhạc ở đây thì nghe rất là phê đỉnh luôn có bạn là đi tăng một mà hơi phê pha một tí xong rồi vào đây mà gọi thêm chai vang hay là kiểu uống thêm vài ly nữa thì xong rồi nghe nhạc quẩy đây mình cả người yêu mình thì chuyên môn chọn quận 42 là nơi để gọi là kết thúc kiểu xuống nhạc ấy thì lên đây là một thời gian cái tầm ngồi tầm một tiếng thôi phê lòi luôn nên là người check 42 thì mình nghĩ là các bạn nên đi tăng hai ở đây sau khi một cái tăng một ăn uống nó cũng hơi hơi ngây ngây rồi các bạn nên lên đây làm tăng hai này hoặc là các bạn muốn một nơi nó nhạc nó sập sình nó kiểu chi chi, nó kiểu vina hay hơi nó cũng không phải là hay hẳn nhạc ở đây nó vẫn hơi khác so với hero hero mình sang kiểu mình một lúc mình đau đầu nhưng mà sang đi sang check 42 nó cảm giác nó vẫn rất là kiểu sôi nổi rất là náo nhiệt mà nó không bị quá là gọi là trẻ trung kiểu hơi kiểu trẻ trâu như ở bên kia à, mình xin lỗi như bạn nào vẫn thích cái khúc nhạc kiểu Vina hơi tại vì tầm tuổi mình thì mình không thích cái kiểu nhạc như vậy nữa thì Chevona là một nơi để các bạn vui hết tầm ở bên đấy và đó là những cái quán rượu mình rất là thích trong cái thời gian mà mình được đi trải nghiệm những quán rượu ở Hà Nội tất nhiên là thì còn rất nhiều quán nữa nó cũng vai về hơn một tí hoặc là có những cái quán mà cũng rất là nổi tiếng Nên tại vì mình thì mình bị nhiều khi có những quán được mọi người đánh giá rất là cao mình đến thì mình bị kiểu một vài cái hơi fail một tí là mình bị ác cảm ấy thì nếu như các bạn thích mảng này thì mình sẽ làm review thêm hay là mình sẽ quay trực tiếp ở những quán đây các bạn và đừng quên việc like, share ấn vào nút chuông theo dõi để nhận được những cái video mới nhất của mình nha còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trên những quán rượu